Chào mừng các em đến với buổi học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm các bài tập trong bài luyện tập trang 120 sách giáo khoa tháng 4. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay giúp các em so sánh được hai phân số có cùng mẫu số, biết viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Cô và các em sẽ cùng nhau làm hai bài tập, đó là bài 1 và bài 3 câu A, câu C. Đến với bài tập số 1, đề bài yêu cầu so sánh hai phân số. Câu A 3 phần 5 và 1 phần 5. Câu B 9 phần 10 và 11 phần 10. Câu C 13 phần 17 và 15 phần 17. Câu D 25 phần 19 và 22 phần 19. Ở đây cả bốn cặp phân số này đều là những cặp phân số có cùng mẫu số. Như vậy để so sánh hai phân số thì phân số nào có tử số lớn hơn, phân số đó lớn hơn. Các em chỉ việc điền dấu lớn bé bằng vào những chỗ chấm. Sang bài tập số 2, đề bài yêu cầu viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu A 1 phần 5, 4 phần 5, 3 phần 5. Câu C 8 phần 9, 5 phần 9 và 7 phần 9. Để làm dạng bài này, các em nên lưu ý đọc kỹ đề bài xem người ta yêu cầu mình sắp xếp theo thứ tự nào, có thể nó là từ bé đến lớn hoặc là từ lớn đến bé. Ở đây đề bài yêu cầu ta viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn. Ở câu A, chúng ta có 3 phân số, đó là 1 phần 5, 4 phần 5, 3 phần 5. Như vậy, ba phân số này là ba phân số có cùng mẫu số. Vậy thì ta chỉ cần so sánh các tử số là mình có thể sắp xếp được thứ tự từ bé đến lớn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn cách trình bày. Đầu tiên, ở câu A, ta sẽ viết lại ba phân số mà đề bài đã cho, 1 phần 5, 4 phần 5 và 3 phần 5. Tiếp theo, các em sẽ ghi theo thứ tự từ bé đến lớn. Và bây giờ mình sẽ sắp xếp lại cái dãy phân số này theo đúng thứ tự mà đề bài yêu cầu. Ở đây 1 phần 5, 4 phần 5, 3 phần 5, cả ba phân số đều có mẫu số là 5. Như vậy thì mình sẽ xét đến tử số thì mình thấy một là tử số bé nhất, sau đó đến 3 rồi đến 4. Vậy ta có dãy phân số đã được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. Đầu tiên là 1 phần 5, tiếp theo là 3 phần 5 và cuối cùng là 4 phần 5. Các em hãy làm tương tự với dãy phân số ở câu B nhé. Các em ơi, bài học ngày hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.